Xin chào, à, tôi là Lucia à, Còn tôi là Jinli à, Đến với lễ hội Divine Fest năm nay Chúng tôi sẽ mang đến một loại hình yoga, đó chính là Afro Yoga Và một loại hình nữa, đó là Inside Flow à, Nói về Afro Yoga thì nó chính là một hình thức tập luyện kết hợp giữa yoga, à, nhào lộn và massage thái nó được sự kết hợp tập luyện giữa từ hai người trở lên có thể nhiều hơn có thể đông hơn tập luyện bộ môn này nó sẽ giúp chúng ta mang đến cho nhau sự kết nối tin tưởng và yêu thương lẫn nhau còn về inside flow thì đây là một loại hình yoga mới à, nó được sự kết hợp của các động tác yoga và một sự kết hợp rất đặc biệt của âm nhạc thì như chúng ta cũng biết cái, cái nhịp điệu âm nhạc thì nó có khắp mọi nơi và nó luôn khiến cho chúng ta đánh thức được à, những cái năng lượng ở bên trong khơi gợi những cái tâm hồn những cái cảm xúc được giải phóng ra bên ngoài à, vì thế cho nên là Inside Flow được xem là một dòng chảy yoga hiện đại mang đến cho người tập một nguồn năng lượng tươi mới, một sự thư giãn và một cảm xúc tích cực. Obrigado.